xin chào mọi người mình là hiền đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài seven seven xin chào mọi người mình là hiền đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài seven trên tiktok nhá à, bố cục bài nhảy thì cũng gồm có hai phần như thế này đầu tiên thì mình sẽ nhảy từ đầu đến cuối cho mọi người cùng theo dõi nhé Ờ, tháng cơ bản đầu tiên thì mọi người có thể đứng thoải mái ờ, chân có thể khép hoặc là mở tùy mọi người mọi người đẩy cho mình cái vai trái ra phía sau tiếp theo hất mạnh lên trước đúng không đồng thời nhá sử dụng phía tay phải đi theo vai vai đi ra sau sử dụng tay kéo lên thử lại này ra sau và kéo mọi cố gắng đi lại cái vai lên chút và kéo thử lại nhé 5 6 7 8 và kéo đúng rồi tiếp theo mọi người vỗ hai tay lên phía trước mọi người tùy có thể tay trái ở trên hoặc tay phải ở trên đều được nhá kéo vai lên và đặt tay tiếp theo tay mọi người làm đồng thời này vung qua trái đưa lại vung qua phải làm đồng thời hai tay như này giúp mình đúng rồi còn về phía chân ngồi nhún xuống và đẩy đưa cái hông sang phía trái làm cùng với tay luôn tiếp theo lại nhún để không qua phải. khi mới đẩy hông thì cố gắng này nhún nhá đẩy hông thì chân sẽ đưa lên thẳng nhún đẩy hông và chân lên thẳng thử lại cả tay cả chân giúp mình này đi nào nhún đẩy ơ nhướng để ơ mọi người thử kết hợp từ đầu nhé kéo vai trái vỗ tay nhún không nhún không đúng rồi thử lại một lần nhanh hơn này năm sáu bảy tám kéo vai đập tay nhún không nhún theo sau khi mọi người đã hoàn thành động tác đến đây bây giờ mọi người dậm chân trái xuống phía dưới và chân phải lên đứng dọc người như thế này giúp mình thử lại nhá nhún không và đổi đó trong quá trình đổi như này thì mọi người nhún nhún hai chân xuống rồi tiếp theo đưa cái hông phải lên đồng thời sử dụng gót gót chân đẩy lên phía trước cả hông của gót đó xoay về lại nhún và đẩy lên cả hông cả gót chân đẩy lên phía đằng trước thu về nhún lên để lên mình thử lại nhé từ đây nhún qua phải đổi chân nhún nhún mình tay này dùng tay phải vòng qua hông đưa lên trước và kéo chéo lên còn phía tay trái thì mới hãy đặt ở phía gáy nhá để lên cao như này giúp mình cố gắng mở rộng tay ra đừng khép như này mở rộng ngang ra cả tay phải này cùng làm này vòng qua hông chọc và kéo lên thử nhá vòng qua hông thì đẩy hông lên khi tay chọc xuống thì nhún lần thứ hai tiếp theo kéo thì không lên lần thứ hai lên đúng không thử lại này nào khởi đầu là hơi nhún chân xuống tiếp theo vòng và đúng rồi nhanh hơn một chút này năm sáu bảy tám vòng và kéo ok bây giờ mọi người nhé ghép từ đoạn trước từ đoạn này đi một đổi chân vòng và kéo thử lại một lần nữa nhanh hơn này dừng lại đổi chân vòng và đúng rồi bây giờ mọi người sẽ cho mình từ đầu đến đoạn vừa rồi nhé năm sáu 7, 8 Kéo, vai, đập, tay Nhún Nhún phải Đổi chân, vòng và kéo Tiếp theo Sau khi mọi người đã hoàn thành đến đây rồi Thì giờ đến động tác tiếp theo này Sau khi mọi người hoàn thành xong động tác này Bây giờ mọi người dậm chân trước thu chân sau về cho mình đứng thẳng là được còn cái tay này mọi người kéo ngang cái tay phải ra sau đó vung lên đưa ngang qua đây và sau đó là đến làm sóng tay về phía sóng tay nhé để làm sóng tay dễ nhất thì mọi người nhấc kiểu tay lên sau đó thả lỏng cái phía bàn tay ra là được tương tự phía bên tay trái nhấc khỉu thả lỏng để làm lần lượt từ tay phải sang tay trái nhé nhấc khỉu thả nhấc đúng không thử lại cho mình một lần nữa này nhấc khỉu thả lỏng bàn tay đối với tay trái tương tự nhấc khỉu thả đúng rồi cả động tác nó sẽ như thế này kéo phải vung cao ngang hai tay nhấc khỉu thả và nhấc thả mọi người sẽ hoàn thành xong lượng sáu tiếp theo sau khi mọi người đã hoàn thành được cái động tác đựng sóng tay này rồi thì bây giờ mọi người dậm cho mình chân phải sau đó đổi về cái hướng quay sang phải như này cả người quay sang phải đúng chưa sau đó mọi người nhấc cho mình cái chân trái lên nhấc chân trái tay trái sẽ đặt vào đầu gối tiếp theo đẩy chân ra phía sau và đồng thời đưa hông ra sau đó sau đó thì đẩy hông lên lên trên một chút rồi chân xuống nhấc chân này đẩy ra sau người sẽ đổ về phía trước về lại thử lại động tác này cho mình nhá nhấc chân đẩy hông ra sau người đổ về trước sau nhấc chân đặt nhấc đẩy sau sóng tay xoay sang tám bảy năm lên sáu bảy tám tiếng vai đập tay không Anmol Saver ya yeah. klasik Uzi vui đi nhanh hơn này năm sáu bảy năm sáu bảy tám ba mươi sáu yeah rồi xong là muốn nha ờ, sau khi mọi người đã hoàn thành rồi sau khi mọi người đã hoàn thành các bạn một thì giờ chúng ta tiếp tục đến đoạn thứ hai nha sitting still this what's happening world, what's happening ha heart and cell. Khi mình đã làm cái động tác này xong thì chúng ta đến với thứ hai Bây giờ đoạn thứ hai thì người sẽ về thẳng như này cho mình Về thẳng người Sau đó tay này, ba chéo Hất xuống dừng ở đây chưa hất xuống hất thẳng xuống là được hất chéo xuống tiếp theo hai tay mọi người đưa lên đầu cho mình tay ngón cái nhá, chạm vào đầu rồi các ngón còn lại thì mọi người hãy ờ, thả lỏng và làm như này Đó. Steve biết làm được tăng kháng ngu ngốc một chút <laughs> ngu nơ đi kháng ngu ngơ một chút khóc đang chéo tay hất và sẽ làm như này mọi người có thể người về trước hoặc có thể như này đó về phía người thì mọi người cố gắng tự chú ý nha thử lại giúp mình này hát chéo hất và làm động tác ngu đó tiếp theo người đặt cho mình tay trái lên tương tự tay phải và sau đó thì đẩy hai vai lần lượt đẩy vai phải lên trước nhá vai phải trái đổi nhau lên luân phiên nhanh hơn chút đúng không đặt tay tay và đẩy vai thử lại nhé tay tay vai và vai để liên tục đúng rồi còn về phía người ấy, thì nó sẽ hơi đổ lên chút một chút đổ người lên giật tay tay người gỉ thử lại nhá tay tay vai đúng rồi thử lại này tay tay vai thở người ghép vào chéo, hất thì hít tay tay tẹt vai tiếp theo mọi người sử dụng tay trái đánh hình số 8 nhưng mà đừng mà đánh hết hình số 8 nha chéo này vòng lên dừng ở dưới <laughs> bắt đầu từ trên cao nha hành chéo xuống vòng dừng đúng rồi tiếp theo là hai tay người đang chéo đấy cho mình đang chéo rồi bây giờ hạ xuống ngang tay ra đúng rồi lại lên chéo hạ xuống làm như vậy cho mình hai lần tốc độ khá là nhanh đó thử lại này đang chéo xuống và xuống nhanh lên một chút đang chéo xuống và xuống ok sau khi mọi người hoàn thành xong hai lần như thế này bây giờ mọi người ghép vào cho mình này chéo hất steel bit tay tay vai, lắc đánh chéo và xuống xuống nhanh hơn này năm sáu bảy tám chéo steel bit tay tay lắc vai chéo cái này khá là khó đấy cái tay ấy, mọi người chỉ cần giữ này là mình thôi đúng không còn về phía người này mọi người sẽ hoàn thành cho mình cái sóng người nhá bây giờ nếu mà mọi người chưa biết làm sóng người ấy, thì mọi người hãy tìm cho mình một cái mặt phẳng tường cũng được bây giờ mọi người chạm cho mình lần lượt ba cái điểm này ngực là một hông là hai đầu gối là ba là tường ngực đúng rồi bây giờ bỏ cái ngực ra nhàng ra thì đến chạm hông nhả ngô không ra thì đến chặn đầu gối sau đó mọi người thẳng lên rồi đây là nối ba cái điểm à? thành một cái đường đấy cho mình chặn này nhả không nhả đầu gối nhả và đứng thẳng khóc về nhà mà nếu mà mọi người chưa biết tập làm sóng người thì mình hãy tập luyện như thế nhá rồi còn cái động tác của mình phải sử dụng sáu người nhưng mà phía lúc mọi người đưa ngực ấy mọi người chỉ đưa một tí tẹo hoặc là không đưa chủ yếu là đưa từ phía hông để xuống làm sóng từ hông để xuống hông xuống chân thì các bạn cho mình này đi này một lần hai lần hai lần bốn lần sóng ở ngực nha nhầm nhầm nhầm hạn chế cho mình cái phần trên chủ yếu làm sóng ở phần dưới thôi đi này ok bây giờ khi mọi người làm sóng thì mình cố gắng xoay cái phần hông sang phía phải đó xoay qua trái rồi mọi người nhìn thấy không khi mọi người quay qua phải á kết thúc sóng thì cái chân phía bên trái khi hông quay qua phải kết thúc động tác sóng thì chân trái mình có xu hướng là đưa lên thì mọi người cứ đưa thôi thoải mái và sóng đổi lại sóng lưu ý là phần trên nhá cố gắng hạn chế lại cho mình chỉ đưa cái phần dưới thôi làm sóng phần dưới là chủ yếu thử lại nhá sóng này sóng này đó Mọi cố gắng nếu mà chưa biết làm sóng người thì tập luyện như lúc nãy mình đã nói nhá bây giờ mọi người kết hợp lại động tác lười dưới này đoạn hai năm sáu bảy tám chéo ra siêu bít tay tay lắc vai chéo ra về tay kèm sóng rồi nhanh không một chút này năm sáu bảy tám chéo ra steel bit tay vai tay và ngang sáu happening grow work happening ha ha every year year. Name of Brunei. I think Stevie happening now. Oh, happening? Lucy Nancy sassy Moody Nancy I think still was what happened were what happened ha, ha, Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài nhảy rồi Ờ, có điều gì thắc mắc hoặc là có động tác nào khó ấy, thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha cố gắng lên